Hello, tất cả các nàng mùa đông đang sắp đến gần rồi nhưng việc chăm sóc da lại càng trở nên rất là cần thiết và Trang nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn về việc có sản phẩm nào mà chăm sóc da dưỡng trắng da hồng này make up này nâng tông da hiệu quả không thì ngày hôm nay trang sẽ bật mí cho mọi người nha nên <laughs> và đây chính là bộ sản phẩm đến từ nhà Oleadi gồm set tắm trắng 23 vị và kem body nha đầu tiên là set tắm trắng 23 vị Oleadi bao bì của em nó thì cực dễ thương màu hồng cute đúng không cả nhà Hộp như thế này sẽ có 3 gói nhé cả nhà yêu. Bật mí cho cả nhà khi chúng ta mua ba kem body cộng với một hộp túi bột thì sẽ được free ship với giá 477k. Giờ thì Trang sẽ hướng dẫn sử dụng nhé. Đầu tiên thì chúng ta lấy một hỗn hộp vừa đủ cho ra bát này. Sau đó thì chúng ta có thể cho thêm sữa chua hoặc sữa chua không đường để chúng ta thay nước và chúng ta khuấy đều nhé mọi người nhé. Thành phần được chiết xuất 100% là từ thiên nhiên bảo sao mà thơm dã man mọi người ạ. À. Thành phần thì được chiết xuất từ 5 loại bột chính và kèm thêm 18 loại thảo mộc khác nhau như là bột cam thảo này, bột nhân sâm này, bột đậu đỏ này, bột cà phê này và tinh nghệ bột mọi người ha. Em nó sẽ giúp mình tẩy tế bào chết trên da, giúp làn da có thể mịn màng, sáng khỏe một cách tự nhiên, làm dịu nhú vùng da cháy nắng, vùng da sạm màu không đều màu, hỗ trợ ngăn ngừa mụn lưng cũng như viêm lỗ chân lông rất hiệu quả. Các mọi người nên để ờ, ủ khoảng tầm 15 đến 20 phút để dưỡng chất có thể thẩm thấu vào da nhé. Tiếp theo đó chính là kem body phân tử nano oleani nhé cả nhà. Tranh thủ đang có khuyến mãi thì Trang mua hẳn 3 tuyếp mua một kem body sale 40% chỉ với 159k trên một tuyếp sử dụng trong vòng một tháng. Trước đây thì Trang chỉ dùng thử thôi nhưng sau đó thì mê mệt với công dụng của em này luôn. Vừa make up nâng tông da này, vừa dưỡng trắng da này, mờ thông này, ngăn ngừa nám này, sạm này cũng như dưỡng ẩm và chống nắng cực kỳ là hiệu quả. Trong bảng thành phần thì Trang có thấy các hoạt chất làm trắng da rất là hiệu quả như là glycerin này, niacinamide này, Kiniwai Onyxion giúp nuôi dưỡng làn da này làm trắng da hiệu quả sau 14 đến 20 ngày sử dụng thôi nhé. Kem thì cực kỳ ống ánh sánh mịn thơm nữa rất là dễ chịu sử dụng các hoạt chất titan dưới dạng nano nên giúp kem có thể thẩm thấu nhanh vào da không gây lộ vân kem hay là bít dính. Sàng chỉ có nghiện thôi mọi người ngày nào tắm xong rồi Trang cũng lôi ra xài. Phẩm này sẽ giúp mình make up một cách tự nhiên và hoàn hảo cho làn da mà Trang đã từng xài qua rất là nhiều những sản phẩm khác nhau nhưng mà chỉ ưng mỗi em này thôi. Để đạt hiệu quả tốt nhất thì mình sẽ sử dụng hai lần một ngày sáng và tối. Tôi đặc biệt mua 3 kem body cộng một túi bột sẽ được free ship với giá 470 k Cùng Olia đi để có một làn da tự tin tỏa sáng vào mùa đông này nha.